Đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một câu cá cho chép Bài mồi mới Bây giờ mình sẽ lấy cánh chim nè Với cắm gà Mình sẽ đang chung với bơi nha các bạn Cắm chim, cắm gà, đang với bơ Đây các bạn à, Đây là cắm chim với lại cắm gà Mình đã rang chung với lại bơ rồi các bạn Đó đây là cắm tanh nha cắm tanh còn gọi là cắm cá các bạn ra ngoài à, chợ các bạn mua lại mà cắm cá 4 ly nha các bạn và các bạn sẽ nhuyễn ra cho mình đây là cắm cá này là hồi tối mình đã hướng dẫn à, xây cho các bạn trên chiếc máy xay á chút nữa mình sẽ xây lại cho chiếc máy xay cho các bạn cho các bạn xem nha rồi bây giờ các bạn à, bỏ chung vô trong à, cắm chim với lại cắm gà rang bơ này luôn nha các bạn cắm chim này là một ký cắm chim và một ký cắm gà mình trộn chung với nhau mình rang chung với lại bơ nha các bạn đây là cắm cá khoảng à, 3 từ 2 đến 3 lạng cắm cá bỏ đây luôn đó đây là còn đây là đậu phộng nha các bạn 4 lạng đậu phộng rang thơm khét nha các bạn đó mình sẽ bỏ chung vô đây vô đây luôn rồi còn đây là bắp nha các bạn bắp bể các bạn cứ ờ, chạy ra ngoài tiệm mà người ta bán thức ăn gia súc á ra ngoài đó thì các bạn ờ, ta hồi các bạn lựa chọn bắp nha bắp nhị cũng có bắp bể hai cũng có bắp nguyên hạt cũng có bể ba bể tư còn bắp này gọi bắp bể bể bể ba nha các bạn đó ba như thế này đó mình đã rang lên mùi thơm khác rồi đó mình sẽ ờ, bỏ đây luôn đây là hai lạng bắp nha các bạn rồi đây là sủi à, đây là sủi cam nha các bạn đây là sủi cam nha mình à, sẽ dùng à, một ống sủi cam này luôn để mình xem thử nó có bao nhiêu viên tới nhà rồi không muốn ra nữa đây các bạn đây là số cam nha mình sẽ đến thử bao nhiêu viên nha các bạn đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 18 18 viên nha các bạn đó nó cho 18 viên uh, ờ, sủi cam vô đây còn bạn ơi còn hai viên nữa nè 20 viên nha các bạn 20 và 20 viên uh, ờ, sủi cam nha còn đây là mồi câu cá D1 mình sẽ cho uh, từ 1 đến hai gói mồi câu cá D1 nha các bạn đó các bạn cứ đổ chung vô luôn chút nữa mình sẽ hướng dẫn à, trộn mồi cho các bạn xem nha và bài mồi này của mình là trộn câu liền khó con ngủ rất đơn giản nha các bạn trộn là một lần các bạn để dành các bạn câu vài tháng có khi cả năm mồi người ta không sợ bị hư nha các bạn các bạn muốn để bao lâu tùy thích đây là D1 mình đã cho một gói mồi câu cá D1 này vô trong đây luôn nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ à, trộn đều lên và mình sẽ xem nhuyễn cho các bạn xem mình thấy một gói mồi câu cá đêm một này nó hơi ít các bạn à mình sẽ cho thêm à, một gói nữa hoặc là nửa gói nữa đó các bạn cứ trộn đều lên các bạn cứ à, cho mùi thơm càng nhiều càng tốt nha các bạn và bè mồi này mình đã test lên cá thành công rồi nha các bạn lên được cá trôi với lại cá chép rất là nhiều và nhạy nhất bài của bè mồi này đó là cá trôi cá trôi rất là nhạy nha các bạn trộn câu liền chúng ta sẽ câu được cá trôi cá chép cá cha và cá rô phi đó nha các bạn các bạn nào mà không sợ tốn tiền hoặc hay gì đó các bạn có thể làm là các bạn trải nghiệm thử xem thử coi mình nói à, có đúng hay không nha các bạn nơi nào các bạn có nhiều loại cá nào thì mình nói trong bốn loại cá đó các bạn sẽ câu lực loại cá mà bạn à, có nhiều nhất sẽ lên nhiều nhất giống như là cá trôi cá chép cá rô phi và cá cha và bài mồi này các bạn câu sông hồ đập tự nhiên rất là đơn giản và hiệu quả mà lại dễ làm các bạn chỉ khó các bạn làm một lần mà các bạn câu được nhiều lần nha các bạn đó các bạn trộn thật đều lên rồi các bạn sẽ đem ba bạn xen nhuyễn tất cả cái những cái thành phần này ra chung với nhau đó sẽ cho tao ra một bài mồi rất là chuẩn và khi các bạn chọn bằng câu liền tại nước tại điểm câu chút nữa mình xây nhuyễn nó này ra xong mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, chọn mồi này như thế nào nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ xây cho các bạn xem và mình sẽ xây trên cái chiếc máy xây mà mình mình mà mới mua khoảng à, gần một tuần nay thôi các bạn à đó mình đã bán cái chiếc nhẫn à, trên tay của mình để mình mua cái à, chiếc máy xây đó để phục vụ nhu cầu câu cá của các bạn đó nha các bạn rồi ok bây giờ mình sẽ xây ờ, nhuyễn cái này ra nha các bạn đây các bạn đây chính là cái chiếc máy xay ờ, của mình và bây giờ mình sẽ ờ, xây cho các bạn xem để cho khẳng định với các bạn là chiếc máy xay này có thể xây được à, mộ cốc nó nhuyễn như thế nào nha các bạn đó bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nha các bạn đây là cái tham mộ của mình nè còn cái tao này là để hướng mồi nha hướng dưới đây đó mồi tao nó sẽ rớt ở ờ, trong dưới đây nè sẽ ra chỗ này đó còn cái nắp này là để đậy lại để khỏi tránh chặn cái chỗ đây nó văng ra ngoài vậy thôi các bạn rất là đơn giản thôi mình sẽ lấy này mình múc cái này mình đổ trong đây nha các bạn ta mình kiếm cái cái ờ, cái gì đó nó, nó nhỏ hơn mình sẽ lấy cái tô này đầu tiên là mình sẽ à, bật máy trước bật à, cái công tắc này nè mấy các bạn có thấy rõ không rồi ok sẽ bật công tắc này nha các bạn đó mình sẽ à, múc cám nè và mình sẽ đổ trên đây nè đó rất dễ các bạn đang ra các bạn các bạn nè mùa bay đất thôi các bạn nè bơm đập à, nồng luôn hết rồi các bạn nè bạn thấy không mộ ta nó nhuyễn không nhuyễn từ a đến z luôn không cần phải lượt lại các bạn nè ơi mình sợ cái thao đó nó không đủ rồi các bạn ơi lá ngò luôn các bạn ơi rồi ok à, sau khi à, mình đã xây xong như thế này rồi bây giờ mình sẽ tháo hai ốc này ra để mình vệ sinh cái cối ở bên trong nha các bạn để cho nó sạch sẽ nha là không để dính là bụi bẩn ở bên trong để tránh mồi người ta nó sẽ bị hư nha các bạn Sử dụng cái ờ, cái khóa 12 à, nè đó con ốc này là cái cái khóa 12 nha các bạn đó khóa 12 nha mình sẽ dặn ra rồi các bạn à, cầm nguyên bộ luôn còn kéo luôn đó Đấy, các bạn thấy không đây cám ta còn dính ở bên trong nè bây giờ các bạn chỉ cần à, lấy hết phần cám thừa ở trong ra là được như vậy thôi vệ sinh cối ta cho nó sạch sẽ xung quanh cái cái, cái miệng nè đó mình sẽ cạo hết đó hết nè đó sẽ lấy hết cái phần cám thừa bên trong đây các bạn đó lấy hết nha dùng cái muỗng nè mình cạo hết lấy hết đúng là không uổng phí à, cái cái chứng nhận của mình nè các bạn này đó quá đúng ý của mình luôn rất là thích thích máy này các bạn nè đúng cái sở thích của mình luôn đấy rồi đó cái cò ra lại cái cò này dính bên trong các bạn nè à. à. nó, nó bị rớt ra ngoài ra sao mình gắn gắn lại thôi bình thường đúc nó vô luôn để lấy để để cho nó đúc lại đắp lại các bạn nè rồi sẽ dạ, đúc vô các bạn đây đây nó có cái cái khớp ờ, cái ngàm khớp nè đó một ngàm khớp nè đó mình đúc được cái cái này đúc ra các bạn rồi ok đã đúc nó vô không không được rồi bây giờ là dặn ốc lại là, là, là, là ok rồi các bạn ạ ừ, thôi là được rồi ok à, sau khi cám của ta nó đã được à, xây dựng xong nó sẽ được à, rất mịn như thế này đây bạn nè rất là rất là, rất là mịn luôn nha thấy không cám ta xây ra rất là mịn luôn nha các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ trộn mồi cho các bạn xem nha bây giờ bạn bị mình một, một, một cái thao à, như thế này các bạn à, cho mình khoảng chừng à, một lạng một đến hai lạng cám một nè hai ba bốn 5 6 đó mình sẽ cho nó đi 6 à, muỗng nha các bạn 6 muỗng như thế này đây là trứng uh, trứng gà nha các bạn trứng gà mà các bạn chỉ cần à, lấy cái lòng đỏ bên trong thôi là được đó, lấy mỗi cái lòng đỏ bên trong thôi bỏ lòng trắng nha các bạn không lấy lòng trắng nha không cần mà lấy hết đâu chỉ là ít cũng được không sao rồi mình sẽ bỏ vô trong đây luôn đây nè rồi đây là bánh uh, sô lai dâu nha các bạn hai cái bánh sô lai dâu như thế này nha một cái nè hai cái nè nguyên liệu cuối cùng để tạo lên à, bài mồi thành công đó chính là bơ na uy cái à, với cái bơ na uy này các bạn ra ngoài tiệm mà bán đồ câu cá các bạn bán mình cái họ bán các bạn một hũ thế này một hũ như thế này chỉ có 15.000 đồng thôi đó bạn nên nhớ nha đây các bạn cho bao nhiêu tùy thích cho càng nhiều càng tốt đó bơ na uy nó lục cục như thế này nè mình sẽ lấy cái muỗng à, lấy cái muỗng này đó à, để mình à, cho các bạn dễ tính nha nên mình sẽ cho hai muỗng như thế này nha các bạn này một muỗng nè hai muỗng nhỏ rồi đó như vậy được rồi bên na à, uy sau đó các bạn à, bóp đều lên chút nữa mà mồi ta khô thì các bạn chọn thêm nước như vậy thôi bạn nhớ bạn trộn ngoài à, nước ngoài điểm câu nha các bạn trộn nước ở ngoài điểm câu nó sẽ à, hiệu quả hơn mình trộn tại nhà tại vì mình hướng dẫn cho các bạn tại nhà nên mình à, không có trộn với nước ngoài điểm câu cho bạn xem được đó bạn nên nhớ nha các bạn câu ở điểm câu nào thì các bạn hãy lấy nước tại điểm câu đó để các bạn trộn mồi nha các bạn và trộn câu liền không cần ủ nha các bạn đó rất là thơm các bạn nè mò ra rất là thơm thơm ngọt hăng hăng thơm khét và nồng đó bây giờ mình sẽ lấy nước à, mình sẽ chế vô để cho nha các bạn đây đây là nước đây mình chế nước vô nha ít nước trước đó tránh nó bị nhão các bạn à các bạn muốn tăng thêm à, cái độ nhiều của, của bài mồi thì các bạn chỉ cần cho thêm cắm chim vào thôi cái, cái chim các bạn cho nhiêu tùy thích đó vậy thôi các bạn câu được và các bạn có thể cho thêm à, chuối hương vào nha các bạn cho thêm chút hương vào để tăng thêm cái độ thính của bài mồi để chúng ta câu cá được à, hiệu quả hơn ok hơn nước các bạn có cho từ từ vào bóp mồi ta dẻo lên là các bạn câu được rồi các bạn có thể thêm à, có thêm à, chuối hương và đem một vô cho mộ ta nó kết dính lại nha các bạn tại vì mồi chúng ta toàn là mồi rang không nên à, độ cái dính nó à, rất là ít các bạn à, có thể cho thêm à, tưới nó vào để mồi dính lại thì các bạn câu cá được hiệu quả hơn nha các bạn đó rất ok luôn đó như thế này là các bạn câu lăng khê được rồi nè đó. mồi ta mồi dính bở mà các bạn mà à, mồi này để, để câu à, hồ đập thôi các bạn câu xong thì các bạn cho thêm à, công nguội vô công nguội với đây d 1 vô cho mồi chúng ta dính lại D1 à, công nguội và chuối hương vô đó nha các bạn rồi ok đó thì à, ngày hôm nay mình đã à, hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn à, làm mồi câu cá trôi chép bài mồi mới Thôi à, cảm ơn tất cả anh em và các bạn đã xem cái à, video này của mình nha Và các bạn nếu hay hãy nhớ cho mình xin một like Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn Mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn câu được thật nhiều các khủng từ chính bài mồi của mình làm ra nha các bạn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha